Bài tập số 1 đề bài cho có nội dung như sau. Cho đường tròn tâm O đường kính AC. Đường tròn tâm O đường kính AC dây AB cố định. Được chưa nào? Dây AB cố định. Tiếp theo là lấy một điểm M bất kỳ trên cung nhỏ AB. Điểm M bất kỳ trên cung nhỏ AB. Gọi K là trung điểm của đoạn MB. Ok chưa nào? Tiếp theo là từ K hạ KP vuông góc với AM. Đó, được chưa? Như thường lệ, cô trò mình sẽ nhìn hình và đọc lại đề bài. Cho đường tròn tâm O, đường kính AC, đúng không ạ? Đường kính AC và dây AB cố định. Dây AB cố định. Lấy điểm M bất kỳ thuộc cung nhỏ AB. Gọi K là trung điểm của đoạn MB. Từ M, à từ đâu nhỉ? À từ K. Từ K hạ KP vuông góc với AM. Câu hỏi đầu tiên trong đề bài đặt ra đó là gì ạ? Chứng minh rằng khi điểm M chuyển động trên cung nhỏ AB thì sao? Thì đường thẳng KP luôn đi qua một điểm cố định một